Đấy, bên em đang chuyển 1.000 cái ghế đệm ờ, ở gốc không bi đi vào ờ, thành phố Hồ Chí Minh các bác. Bên em rất nhiều sản phẩm khác nhá, Louis này, ghế đôn này. Bên em vận chuyển ờ, dọc tuyến Bắc Nam giao hàng từ Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh nhé các bác. Các bác khách ở Quảng Nam này, Đà Nẵng này, Huế này, Bình Định này, Phú Yên này, Khánh Hòa này bác đặt hàng bên em vận chuyển hết nha tuần em hai chuyến vào Lam nhé đây một như cái ghế uh, bi này cái ghế chợ cao inox này cho khách sạn trong Nam này qua đấy, đẹp chắc chắn dày dặn này. đây là ghế Louis này các bác này rất phù hợp cho nhà hàng khách sạn này đám cưới này rồi ờ, giao tiên này các bác trong nam hay làm giao tiên hay lấy ghế này nhiều là các này hàng đẹp chắc chắn này chi tiết ghế đây các bác rất đẹp luôn các bác yên tâm giá tại nhà máy nhé không qua trung gian bên em bán sản phẩm này là mẫu là bên em ra là bán chạy mấy năm nay rồi đây, dòng ghế Chevrolet đây